Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sốc loạn ngay trong Bộ Công an, dựa hơi cha là Bộ trưởng, Tô lòng tác ỏi tác quái Chuyện thâm cung bí sử là câu chuyện không bao giờ được đưa lên mặt báo chính thống của nhà nước Việt Nam bởi mọi thông tin làm xấu bộ mặt của chế độ đều được Đảng Cộng sản Việt Nam chặn lại xử lý riêng hoặc thậm chí là dung túng để nuôi những thế lực đang hữu ích cho chế độ. Tờ Thời báo D là một tờ báo được lập ra để truyền tải đến bạn đọc những thông tin mà báo chí của nhà nước không dám và không thể nói. Chúng tôi có nhận được một số nguồn tin riêng và chúng tôi thấy rằng cần đưa thông tin này đến cho người dân Việt Nam cùng biết. Những thông tin này sẽ giúp công luận có cái nhìn rõ hơn về bản chất thật được che giấu đằng sau lớp mặt nạ dày do tuyên truyền của chế độ này đang dựng lên. Đây là những thông tin nội bộ và đương nhiên không thể đòi hỏi sự thừa nhận của chính quyền Tạm thời chúng ta thấy xem đây là thông tin chưa kiểm chứng. Đây là hình ảnh dấu ấn của Tô Long. Hiện nay trong Bộ Công an đang nổi lên một thế lực muốn trở thành đối trọng với thế lực của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Thế lực này là phe của Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ. Đó là em trai của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hầu hết những công việc vắng mặt ông Tô Lâm thì ông Trần Quốc Tỏ sẽ đứng ra xử lý. Dự kiến đến đại hội đảng lần thứ 14, ông Tỏ sẽ lên ghế bộ trưởng nếu không có biến động gì lớn. Ông Tô Lâm hiện nay đang rất mạnh, nhưng đây là nhiệm kỳ cuối cùng của ông ở Bộ Công an. Nếu không vào được tứ trụ ngay giữa nhiệm kỳ này, thì vai trò của ông Tô Lâm trong Bộ Công an cũng sẽ kết thúc. Đấy là viễn cảnh, mà thông thường khi sắp mất quyền lực do hết nhiệm kỳ thì các quan của chế độ này tranh thủ vơ vét hết mức như có thể. Đó là căn bệnh chung của chế độ này, nó là căn bệnh di truyền không thể cứu chữa. Nhìn vào việc ký bổ nhiệm hàng loạt trước khi bị bắt của ông cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh thì chúng ta thấy rất rõ điều đó. Theo thông tin cho biết, hiện nay ông Tô Lâm đang lạm quyền. Không những ông dùng quyền lực bắt người bừa bãi mà ông còn dùng quyền lực để làm ăn kinh tế. Ngoài việc kiếm trác có việc bố trí nhân sự cho các giám đốc sở, ông Tô Lâm còn làm nhiều việc thương vụ khác nhau, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố giàu nhất Việt Nam. Đây là hình ảnh quyền lực của Tô lâm Con trai của ông Tô Lâm là Tô Long đang mang hàm cấp trung tá là Cục Phó Cục An ninh Đối nội Bộ Công an. Trước đây, Tờ Thời báo d từng có bài bình luận về nhân vật Y Cập Phương, tức là Hồ Ngọc Phương, người sáng lập Lyon Group Người này lập ra sản giao dịch FX Trading Market và lừa lấy của nạn nhân tới 3.000 tỷ đồng. Nhân vật này cũng đã từng bị báo chí trong nước phanh phui, nhưng rồi Hồ Ngọc Phương vẫn bình chân như vậy. Theo thông tin nhận được, thì Hồ Ngọc Phương được an toàn trước pháp luật là bởi có sự chống lưng của Tô Long, chính là con trai của ông Tô Lâm. Bộ bà Tô Long, Hồ Ngọc Phương, Leon Krupp và Lê Ngọc Tuấn, hay còn gọi là Tuấn Cam, liên kết cùng với nhau. Tuấn Cam là người đạo diễn vụ lừa đảo của iFan 15.000 tỷ đồng gây chấn động cộng đồng, chấn động xã hội một thời. Đưa hình ảnh ông Tô Long Bộ ba trên được ví như kiềng ba chân, trong đó có Tuấn Cam và Y Cập Phương đảm nhận việc thực hiện nhiệm vụ lừa đảo. Long thì ở sau lưng chống đỡ cho bộ đôi này không rơi vào vòng lao lý. Sau bị lừa đảo động trời, iFan và FTX Trading, không biết họ đã sử dụng thủ thuật gì mà từ khóa Tô Long không thể nào tìm kiếm được nữa. Hiện nay trong Bộ Công an của Việt Nam rất nhiều tướng lĩnh bất bình trước sự lộng hành của Tô Long mà không dám làm gì. Ai cũng hiểu nếu tố cáo Tô Long thì e người bị bay ghế không phải là Long mà chính là người tố cáo trong Bộ Công an. Tuy nhiên đang có thế lực của Trần Quốc Tỏ không ưa gì thế lực của Tô Lâm nhưng nếu gửi đơn tố giác Tô Long lên ông Tỏ thì bên tố cáo cũng khó an toàn bởi ông Trần Quốc Tỏ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 và mục đích là đưa sản phẩm đến fan đông đảo của người nổi tiếng và từ đó tên tuổi, thương hiệu được lan tỏa. Được biết vào năm 2018 khi VinFast đã thuê Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vi và cựu cầu thủ David Beckham quảng cáo hình ảnh cho Lux A2.0 và Lux SA 2.0 tại Paris Motor Show vào năm 2018. Thực tế sau đó hai loại xe này đã bán ra chủ yếu ở thị trường của Việt Nam sau 4 năm lăn bánh loại xe này đã để lại quá nhiều tai tiếng về sự an toàn của nó. Đây là hình ảnh đã thuê cả David Beckham quảng cáo cho mình. Thuê người nổi tiếng là bước đầu tìm kiếm thị trường, tuy nhiên chất lượng sản phẩm mới là yếu tố quyết định sản phẩm đó có trụ được với thị trường hay không. Và thực tế đã chứng minh VinFast xăng đã không trụ nổi và phải rút hoàn toàn ra khỏi phân khúc xe xăng chỉ sau có khoảng 2 năm sản xuất và đem đến lỗ hơn 1 tỷ USD con số này vẫn chưa dừng lại ở đây. Đến xe điện thì VinFast vẫn quảng bá hình ảnh rầm rộ, họ thuê cả Vlog lừng danh để quảng cáo cho xe VinFast. Đây là một uh, những người quảng cáo trên làng ô tô thế giới có lượng fan rất lớn. Kênh Supercard thường review những siêu xe thuộc hàng hiếm và độc trên thế giới, vì thế cô mới có lượng fan khủng đến như vậy. Có những chiếc xe concept chỉ dùng để khoe công nghệ mà không hề để bán thương mại cũng được Supercars này tư vấn và phát triển trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô này bỗng dưng lại review xe của VinFast và nói những lời có cánh cho sản phẩm này là điều hết sức bất thường. Chúng tôi đã thăm dò được một số doanh nhân đánh giá VinFast nói riêng và VinGroup nói chung làm truyền thông rất tốt. Việc đưa hình ảnh VinFast ra thị trường thế giới được lựa chọn rất kỹ. Nhưng vấn đề của VinFast là chỗ hình ảnh quảng cáo và chất lượng thực sự không tương xứng với nhau. Chính điều này đã làm cho nhiều người cảm thấy thất vọng khi sở hữu sản phẩm của công ty này. Nghĩa là VinFast gieo một sự kỳ vọng bằng quảng cáo rồi sau đó gây thất vọng bằng sản phẩm thật. Cách làm ăn này được giới làm ăn và doanh nghiệp đánh giá là ăn sổi ở thì, rất thiếu tính bền vững và bất cứ lúc nào cũng có thể bị đổ vỡ. Đây là hình ảnh những sản phẩm lỗi. Vào hồi tháng 11, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin ông Triệu Trung Thành, doanh nghiệp ngành bảo hiểm tại San Diego, California, Mỹ đã đặt mua 60 chiếc xe VinFast VF8. Thực hiện phỏng vấn, ông Triệu Trung Thành là kênh truyền hình Phố Boza TV. Theo nội dung truyền lại của Phố Boza TV, thì ông Thành nói rằng ngoài công việc làm bảo hiểm, tôi hiện đang sở hữu hai công ty cho thuê xe. Tuy nhiên, tôi mua 60 chiếc xe VinFast VF8 không phải để cho thuê mà để cho bạn bè chạy trải nghiệm. Những ai chưa biết đến sẽ được chạy thử xe truyền thông người Việt trong nước Mỹ phỏng vấn người Mỹ gốc Việt mua xe VinFast, sau đó báo chí trong nước đã dẫn lại tin tức. Cách làm truyền thông này được cho là tính toán khá kỹ. VinFast kiểm soát truyền thông trong nước và dùng truyền thông tại Mỹ nhưng lại thần cộng sản. Lựa chọn người để phỏng vấn có lợi và chỉ nói tốt cho mình. Kịch bản rất hoàn hảo và có vẻ khách quan, tuy nhiên mới đây trên mạng xã hội đã bóc phốt bản chất của vấn đề này. Đây là hình ảnh Hoàng Dũng đã bóc phốt sự thiếu trung thực khi đưa tin về hàng hóa của VinFast. Thông tin trên Facebook của Hoàng Dũng cho biết, mới đây trong một buổi phỏng vấn khác, ông Triệu Trung Thành đã đính chính lại lời tường thuật của phố Boza TV rằng ông đặt mua 60 chiếc xe VinFast không phải để tặng cho bạn bè lái thở mà để giữ chỗ, sau này sẽ bán xuất giữ chỗ đó lại cho ai có nhu cầu. Lời đính chính này của ông Triệu Trung Thành đã bác bỏ những thông tin mà kênh phố Boza TV cung cấp cho báo chí trong nước trước đó. Và như vậy, tờ báo Phố Phố Gia TV một lần nữa đưa thông tin dối trá bạn đọc, một lần mất tín, vạn lần mất tin. Và như vậy, một lần nữa cho thấy VinFast đã dày công xây dựng một bộ máy truyền thông liên tục để quảng cáo cho VinFast, nhưng sự thiếu trung thực, chuyện không trung thực trong quảng cáo đã làm cho VinFast nhận trái đắng. Nhưng xem ra VinFast vẫn chưa rút ra được bài học cho mình. Người Việt tại Mỹ là những khách hàng rất thông minh, không dễ để thuyết phục họ nếu thiếu trung thực trong vấn đề